hóa hình sau đó là kể cả là Fallen kết hợp với Beat và Fallen kết hợp với Feather tôi cũng không hiểu sao tại sao mọi người dạo gần đây mọi người lại có vẻ là chuộng cái con Fallen đến như thế đấy mọi người rất thích chơi Fallen phụ thuộc vào nó cũng may là ngày hôm qua tôi cũng ra một cái clip mà nó không liên quan gì đến cái con đấy cả <laughs> tôi cũng hy vọng là um, tiếp sau đây cái khoảng thời gian tới là tôi sẽ ra những cái clip mà nó chả liên quan gì đến cái con đấy để cho anh em có thể là quên đi con đấy đấy bớt phụ thuộc vào con đấy hơn nha anh em nhá bằng cách là múa những cái bộ khác cho anh em xem <clears throat> nhiều khi là bây giờ ấy, nó có một cái ám ảnh anh em biết là gì không vào trong game nhá đầu game là coi như là tám ông đều mua con unicorn <laughs> để mà chơi fallen saman đấy anh em <laughs> nhưng mà tôi không chơi nhá anh em nhá trận này tôi mua yêu con nhưng mà tôi không chơi tôi sẽ ờ, có thể là là là là chơi bit hoặc là chơi gì đấy từ từ <laughs> để tôi tính chưa biết nhưng mà tôi sẽ không chơi full lần Saman đâu tôi sẽ không kết hợp full Fallen với cái bọn lui để tôi tôi tôi tôi làm clip nữa đâu anh em ạ à. đấy có rất nhiều anh em anh em thấy là ở trong cái clip trước ấy ở dưới phần comment có rất nhiều anh em vẫn yêu cầu tôi làm <laughs> làm cái bộ phô lần Rất nhiều người vẫn yêu cầu tôi làm cái bộ phô Fallen, Fallen Saman anh em ạ Thậm chí là có người vẫn muốn là tôi làm cả cái bộ ờ, bộ bộ, bộ, bộ lần kết hợp với cả Ngũ Long nữa <clears throat> Tôi cũng không hiểu sao <clears throat> Tôi đã, đã quá quá là chán rồi Đấy, nó đến cái mức độ ngán rồi mà không chơi nữa tôi uh, tôi bỏ rồi thì bắt đầu anh em lại bắt đầu vọc vào phải nói thật với anh em là còn nhiều live mạnh lắm anh em ạ à. trải qua là anh em không sờ tới hoặc là anh em không biết hoặc là anh em chưa rồi anh em chơi hoặc là anh em chơi rồi nhưng mà anh em lại quên mất thôi Đấy, tôi phải nói thật với anh em là như thế rất nhiều live up mạnh có thể chơi được mùa phòng phòng vụ nha anh em nhá mùa phòng vụ ừ. Ủ uh, mèo này Lại thêm một con unicorn nữa anh em ạ Chưa biết chơi gì luôn á Thề Định lúc đầu là định ờ, cũng là định chơi uh, ờ, Reater Khổ Anh em thấy tôi mua là tôi uh, bỏ hết cái hàng Hàng hàng ở trong cái cửa hàng ấy Hàng chờ ở trong cửa hàng <clears throat> cửa hàng mở rộng ấy là tôi cũng định chơi của Dutter nhưng mà xong rồi cuối cùng nó lại ra con mèo ở đây thì có khi tôi lại suy nghĩ lại anh em ạ Lúc đầu tôi thấy cái búa xét anh em phải búa xét không? Với cả có cái giáp ấy là tôi định là chơi tơ đấy Tôi lấy cái giáp để tí nữa tôi ghép cái giáp thép Đấy sau đấy là tôi thấy uh, cái búa xét thì tôi định là chơi uh, Flame kẹp với cả Gladiator Flame uh, Flame kẹp Gladiator thì tôi cũng chơi một trận rồi đúng không? Đấy Thì tôi cũng định là bây giờ tôi chơi nhiều cái bộ này để cho anh em lại đam mê cái bộ Gladiator nhưng cuối cùng nó lại ra cái con này thì từ từ đã anh em nhá để xem nào ồ thế này à áp cấp nhỉ ơ sao không áp cấp được à ủa ôi cái này nó bị reset lại ạ vãi đái <clears throat> từ từ nha anh em nhá tôi, chỉnh lại mấy cái cái cái phím tắt đấy đã không hiểu sao mấy cái phím tắt này nó lại bị thay đổi này ok rồi <clears throat> cũng chưa chắc là Greater đâu anh em ạ Tôi lấy viên ma lăng cho nó chắc Đầu game Đầu game nói chung là những cái um, cái cái con ấy nó cần bắn trưởng thì nó vẫn cần ma lăng Đấy còn những cái con đánh tay thì nó sẽ cần là cái búa xét Nhưng mà bây giờ tôi lại chưa thấy có con nào đánh tay ngon cả Mà con phong vũ thì nó lại không chơi búa xét anh em ạ Con phong vũ thì nó lại không cần tốc đánh Nếu mà chúng ta chơi phong vũ thì chúng ta chỉ gọi là chém lan kết hợp với cả cả cả cướp điên các thứ thôi chứ còn nó không lấy đồ kiểu kia đâu anh em cấm cấm đánh này rồi thì giáp xoay các thứ này con đấy nó cần những cái đồ đấy đây này lại flame này hay thôi lại greater à ừ. đúng không vừa mới mới bỏ cái búa xét rồi thực ra flame phải lên được hai mới chốt được anh em ạ hai sao tôi chốt luôn greater flame Đấy, bố set thì có thể ghép ở ra 10 cũng được. Nói chung là tôi cứ lấy hai cái món đồ mà lúc nào cũng cần. Đấy, cái viên ma lăng nhá thì thì tại sao lại cần bởi vì là tí nữa đằng nào cũng sẽ phải cho mấy cái con dominator nó cầm đấy, cầm cái bờ linh để úp lồng sớm. Nếu mà không có bờ linh ấy thì cái đội hình đấy nó sẽ rất là yếu. Bởi vì trong đội hình đấy tôi không chơi con dơ suộc nha anh em nhá. Đấy, tăng mana là tôi sẽ ờ, bị trùng với cái bộ mết Đấy, tôi chắc chắn tôi sẽ ưu tiên cho cái con Phượng Hoàng hơn Nên là tôi sẽ không có chơi con đấy <clears throat> Thế nên đằng nào tôi cũng sẽ phải lấy một viên ma lăng Đấy, búa xét thì Thực ra búa xét chỉ đầu game thôi anh em ạ Còn cái trấn phái thực sự của cái bộ Gladiator là chính là cái hai tia Ồ, thôi không được rồi, không được rồi anh em ạ Không phải Không phải, đấy, chốt luôn nha anh em, bán luôn, bán luôn, bán luôn Không phải, không phải Thế là tôi biết là chơi gì rồi <laughs> nó quay xe liên tục anh em ạ quay xe liên tục luôn may mà tôi lấy những cái món đồ mà nó gợi mở đấy tôi không chốt cái búa xét đấy vừa ra một con heo cái xoay luôn không nói nhiều anh em nhá ra heo một phát là tôi bán flame luôn ừ, lúc đầu còn đắn đo không biết là chơi cái, cái cái cái cái thể loại gì nhưng mà khi mà đã ra cái con này ấy, thì anh em biết là gì không anh em đoán được chưa <laughs> rồi ok chốt rồi đấy sẽ làm một cái đội hình hay ho để chơi nhá anh em nhá Hôm nay sẽ làm một cái content hay ho Làm một game show giải trí cho anh em luôn Trong cái buổi tối ngày mai luôn Ok hmm. Gladiator cũng vừa mới chơi rồi đúng không? Nên là tôi cũng cũng cũng lé lé chút hmm. Để xem là chơi cái gì ngon Đấy thì anh em thấy có heo với mèo chắc chắn là đội hình mèo heo rồi Chứ còn cái gì nữa Đội hình mèo heo chắc là các anh em có thể là một vài anh em đã biết còn một vài anh em vẫn chưa biết đúng không? Hôm nay chơi. <laughs> anh em nào chưa biết thì hôm nay sẽ biết, còn anh em nào biết rồi thì hôm nay tiếp tục xem để có thể là chứng kiến cái sự coi như là siêu khắm bựa ở bộ này. Nhưng mà chơi bộ này bọn nó chửi kinh lắm đấy. <clears throat> rồi, rồi. Chốt thế anh em nhá. Chơi cái bộ này mấy cái người mà cùng chơi ấy, người ta chửi ghê lắm anh em ạ. <clears throat> Rồi cứ từ từ bình tĩnh không Không phải vội bộ này là chơi uh, ờ, roll sớm anh em nhá Roll ở 7 Thậm chí là 6 6 cũng được ấy rào ở đây thì cũng có rất nhiều người chơi cái bộ like Nên là tôi tôi tôi tôi lại gợi ý cho anh em này Nếu mà chơi có nhiều người chơi nai ấy Thì uh, có thể là anh em sẽ đánh những cái bộ như Witcher ấy Nó ngon lắm anh em ạ Ừ đây rồi <clears throat> Rồi Để tính xem ra sao gặp ai nha anh em nhá Tính xem đã gặp cái thằng có chuỗi chưa Gặp rồi Gặp cái thằng Ri không không à Ri không không Cũng không mạnh lắm không mạnh lắm mặc dù là có hai sao rồi đấy U uh, Gia Bảo chào tôi đấy Đó. Chào anh em Gia Bảo cái <clears throat> Bây giờ ấy Tôi vẫn sẽ giữ mấy cái con uh, Mech và mấy cái con sống kiểu con uh, con con, con Skull Hunter. Uh uh, được đấy từ nha để xem nào bây giờ bỏ gì ra cho nó hợp lý yeah, chuyện này chuyện này không những là mèo heo mà còn cây nữa à à mèo heo cây đúng không Tạm thời cái round này gặp một cái round tương đối yếu anh em nhé mà tương đối yếu nên là tôi muốn là có một cái công nghệ mất ở trong rau này Để xem nào Đồ này vẫn chưa ngon lắm anh em ạ Từ từ đã Chưa biết kép gì Ok Rồi Vừa đi roll một cái thôi Ok Không có gì thôi <laughs> Hơi đen nhỉ Không có gì thôi anh em ạ Ừ. thế thôi rồi như này nó mới mắc binh được Thực ra ở đây nhá Tôi vẫn muốn đợi một cái gì anh em biết không Chính là cái găng Takira Đấy tí nữa mà ghép cái găng Takira đẩy nó nó, nó ác anh em à Uu, Cái găng Takira đẩy ác lắm nhưng mà nó phải có găng tay Kira cho cây cơ Mà thôi Bây giờ chưa chốt được đồ đâu Đã chơi xác định chưa đẩy nhá Là phải ghép găng tay Kira đẩy cho nó ác anh em ạ Chỉ sợ bị chửi <laughs> Tí nữa cả tất cả chửi tôi Quay ra chửi tôi tôi chắc tôi phải bắt đền anh em mất Cô <laughs> lần này Cô lần 2 sao Phải đấy khỏe đấy nhưng mà ô bạn ơi tôi đang siêu đẻ đây này siêu đẻ là nhiều lắm ok có lẽ giải tán mấy cái con này thôi anh em ạ bây giờ nó nó nó nó nó nó muộn rồi bây giờ đến ra 15 rồi anh em ạ phải form thôi <clears throat> Bây giờ là, là form chuẩn mèo heo thôi chứ còn không có có có, có kết hợp mấy cái con mech để kiếm công nghệ mech được nữa đâu. Rồi tầm này muộn rồi. à, <clears throat> tôi vẫn quyết quyết định là tôi không lấy cái bowling nha anh em nhá. Tôi sẽ giữ ở tôi lấy cái găng tay Kira cơ. Găng tay Kira nó mới mới ngon. Con cây này nó phải có găng tay Kira. Nó đẩy nó khủng khiếp luôn. Chứ còn bờ linh ý nhiều khi nó cũng không ngon bằng đâu anh em ạ bờ linh nhiều khi bay xuống cái xong bị bắt chết luôn ở phía dưới là nguy hiểm lắm hàng dưới là phải rất nhiều đồ tăng cái cây này nó không phải là cái con mà tăng giỏi nó không phải là mấy con khỏe trong cái việc là, là tăng cơ nó chỉ đứng đằng sau thôi anh em ạ nó gọi đệ à lại một thanh niên định eco đến chết à còn 36 máu kìa ui chuyện này gặp siêu đẻ mấy cái cái, cái thanh niên eco thì xác định gì còn gì nữa Ôi rồi ôi Ôm 50 tiền ờ, chuối cộng 9 để làm cái gì đâu Còn 36 máu Không nhích được Lại xác định top 8 rồi Ôm 50 tiền à, định, định up cấp từ từ lên 8 lên 9 đấy Với chuối chuối là chuối cộng 15 à Định uh, eco lốt ra 15 đây mà Thường vào những trận đấu ấy mà có bit này, có siêu đẻ, ấy, có Saman thì tôi khuyên chân thành luôn không bao giờ eco đến round 15 anh em nhá eco eco round 11 thôi sau round 11 đến cái vòng lặp thứ hai là xả tiền mà cắt chuỗi những cái thằng đang có chuỗi bằng những cái line up mà khỏe giai đoạn giữa game <clears throat> quá kinh khủng anh em ơi tôi mới toàn một sao thôi nhưng mà cái bộ này nó cũng chỉ cần như thế u uh, uh. thằng nào gặp vớ vẩn là mất cũng phải 15 20 máu đấy không ít đâu Đấy 18 máu anh em thấy không Không ít đâu anh em à Bộ này luôn ở 7 rồi anh em nhá Đẩy cho nó nhiệt Tí nữa tôi luôn ở 7 tôi kiếm hai con cây Xong kiếm thêm con dơ so nữa ừ, Cho hai con vào Đấy Cho hai con heo hai con heo hai sao này hai con cây ba sao Đấy, form ở lết game Trời ơi, nghe đã thấy là đã thấm ướt nước mắt của đối thủ rồi chơi cái đội hình mà lấy không biết bao nhiêu cái <laughs> sự ức chế của đối thủ thật chơi đội hình này nói chung là tôi cũng phải hạn chế bị <clears throat> chửi nhiều mà anh em chơi mấy cái bộ siêu đẻ là chửi nhiều lắm anh em ạ à. anh em nhớ có cái đợt mà tôi tôi làm thành cái chen siêu đẻ ấy. ra một cái series siêu đẻ cái ôi ôi cái đợt đấy xong rồi trong lành toàn siêu đẻ luôn và <laughs> tôi chơi cái những cái trận tôi chơi ấy vấn đề là ở trong game ấy người ta cũng cũng kiểu người ta cũng cục ấy thế là người ta chửi xong rồi là xem cũng thấy sướng bởi vì đẩy được nhiều người ấy. anh em nhìn thấy thích thế là anh em cũng muốn đẩy như thế anh em cũng muốn à, được đẩy như thế thế là anh em vào anh em toàn chơi siêu đẻ đấy cũng phải có những cái trận như thế này để anh em anh em ờ, có thể là là, là thay đổi đi đấy. thay đổi cách suy nghĩ thay đổi cách chơi chứ còn anh em cứ phô lần nữa <laughs> u đều anh em ơi thật chết rồi Ừ, được đấy anh em ạ Rồi nha Rôn tí U uh, đây rồi Một đồn cây nữa Ui nhưng mà chưa có Chưa chưa, chưa có dơ so Cần con dơ so Đây rồi Ui rồi ôi Quá là tuyệt vời luôn anh em ạ Từ từ đã Đồ có lấy ra không nhở Hay là cái giáp Thực ra ấy là tôi cần một cái giáp thép anh em ạ Chưa có giáp thép Vấn đề đấy Đội hình này cần giáp thép nha anh em nhá Một cái thôi Phải có <clears throat> Từ từ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh Bởi vì làm sao anh em có biết không Tôi có dơ so rồi Tí nữa tôi ghép dơ so vào <clears throat> Có dơ so ấy thì cũng không cần phải con Takira đâu Đấy tôi sẽ cho một cái slot cho con đấy còn còn khi nào mà chúng ta bỏ dơ so đi ấy, thì chúng ta lại lấy cái găng tay Tức là sẽ lấy ở giai đoạn sau anh em nhá Còn cái giai đoạn này ấy, thế nào tôi cũng sẽ ghép thêm một con dơ so vào thôi tôi sẽ bỏ vào sớm thôi anh em ạ Hay quá mà cho gặp cái thằng có chuỗi đi nào Cắt chuỗi phát U uh, đều ơi Hay quá bạn ơi Ôi hết tiền luôn nha anh em nhá U uh, đều rồi Thêm được cái gì không? Rớt so hai sao đi cho nào Mèo lên được 2 sao. Ok. Rồi. Ok. Ơ cái thằng kia là mất bố chuỗi rồi kìa. Chán thế nhờ. Khi tôi qua lại chả ăn được cái gì cả. Chán vậy. Chắc chắn là tôi ăn rồi anh em ơi cái đội hình này nó đẩy nó khét lắm Ôi chà, đừng bảo thua nhá Làm sao mà thua Ừ hai con heo hai con heo hai sao Làm sao mà thua Anh em thấy không Đẩy ghê lắm anh em ạ <clears throat> Nhưng mà tiếc quá nó lại mất cái chuỗi anh em ạ Ú uh, uh, uh, đẩy đẩy tiếp phát nữa để gọi được hai con hai sao nữa Quá wow, căng Trời ơi 97 máu mà bị đẩy bao nhiêu đấy hai máu Khủng khiếp quá anh em ơi Có lên luôn tiếp không nhở Xả mạnh hơn phát nữa không Từ từ đã chuyển đồ đã anh em nhá Chuyển đồ cho cây đã Mèo bây giờ còn một con thôi không chơi được Phải à? chuyển đồ cho cây đã Mà tôi cũng vẫn là xả nhưng mà chắc là tôi xả theo kiểu tôi áp cấp rồi anh em ạ <laughs> Xả hết tiền đẩy cấp lên nha anh em nhá Đội hình này nó phải có tăng mana thì nó mới khỏe được Đấy, ở giai đoạn này chưa có những cái món đồ mà tăng mana nhiều nên chúng ta kẹp thêm con này vào để nó khủng khiếp anh em ạ ui thằng này chắc chắn xác định luôn không nói nhiều mất nhiều máu lắm đấy anh em ạ ôi rồi ôi anh em ơi thằng này bao nhiêu máu 67 máu ấy chỉ còn 67 máu thôi bạn ơi lên nhớ là bạn chỉ còn 67 máu bạn nhìn đây Ui rồi ôi bao nhiêu đây Ui, Vẫn sống Càng sống thì càng đẩy nhiều Thôi chết rồi bạn ơi bạn chết đi nhanh lên Không là bạn toang đấy Ui mẹ ơi vẫn tăng mana kìa Dơ so vẫn sống <laughs> ui rồi ôi anh em nhìn kia Bao nhiêu máu mẹ ơi Quả này 30 máu là ít Hỏng rồi hỏng rồi bạn ơi 67 máu kiếp quả này nó chửi tôi chết luôn ấy Chết rồi <laughs> Ui rồi bao nhiêu máu đây ui rồi ôi 39 máu Vãi đái quá đi mất thôi anh em ơi Đối thủ từ 67 máu xong đẩy một phát 39 máu luôn Làm một phát xuống còn 28 máu Vãi đáy Rồi ôi Thế này thì, thì, thì họa rồi <clears throat> Gây thù trước oán thế này thì họa rồi Tuấn ơi Lấy luôn cái này <laughs> Mẹ ơi Ác quá anh em ạ Lấy luôn cái cái cái giảm hồi chiêu luôn này rồi mày chết Clyde à Ui nhưng mà Clyde này không có đam Có chuỗi không nhở nói đứng đúng ở vị trí con cây Đấm chết con cây của tôi rồi Chán quá để vị trí hơi sai Để vị trí hơi sai anh em ạ Vớ vẫn mất chuỗi không nhở Bọn này trâu lắm Mấy ta mới kiểu được bắp giáp ngầm ấy Cây chết rồi Không ổn Không ổn, ăn được không? Ui mẹ ơi, ăn cái kiểu gì Mất cái chuối cho thằng Clyde mới gọi là ngu người chứ Thực ra thì Clyde này thì cũng không sợ lắm ở lít game Thôi thì cũng được anh em ạ tôi tôi nghĩ là có thể là giữ cái chuỗi này lâu hơn thôi rồi thế <laughs> thế tôi lại đánh từ từ vậy anh em ạ lại đánh từ tốn thôi ừ. từ tốn thôi anh em nhá bởi vì là những cái nhà trên ấy là những cái nhà mà cũng khỏe đấy lết game khỏe đấy anh em ạ không yếu đâu như là cái nhà gia bảo ở phía trên là chưa biết đấy ừ. đang có chuối cộng 5 nha anh em nhá chơi biết đấy nên là cũng là đẩy cũng ác lắm không đơn giản đâu cái thằng Clyde thực ra là cũng không sợ đội hình này không sợ Clyde bởi vì là con mèo nó gây sát thương thuần tí nữa hai con mèo hai là chơi được ấy mà một cặp mèo mèo hai là chơi được nha anh em nhá ra roll xong rồi ta bỏ những con unicorn ra rồi thôi rồi bây giờ tôi lại tích tiền lên 50 tiền anh em ạ quả vừa lấy là xả tiền để đẩy cho nó nhiều ấy nhìn như nó sướng ấy <laughs> nhưng như, nhưng mà, mà mà mà <laughs> coi như là kế hoạch là bị phá sản ok Gấu à Được Gấu mèo heo luôn Chơi gấu mèo heo luôn Được không <clears throat> Như này chúng ta sẽ có beat Ok Chứ rồi ấn nhầm rồi anh em ơi Ui giời ơi Thế thôi lấy cái uh, chén thành vậy Tôi bị Cái cái không phải là tôi ấn nhầm Mà là cái loot của nó ấy cái phiên bản PC này nhiều khi nó bị như thế anh em ạ Cái tay của tôi nó cứ đảo qua cái cái cái phần thao tác của màn hình thôi là tự nhiên nó chọn Thế như này Tôi không định lấy cái món đồ đấy Chủ quá đi mất thôi Thôi được rồi Đằng nào chót thì cũng lấy cái chiến thành vậy Ui anh em nhìn này tôi đẩy thằng Hunter này Ui Đây rồi anh em cái giáp thép ý vừa lấy tôi phải hy sinh cái cái cái cái găng tay kira tôi lấy cái giáp thép đấy có giáp thép nó đẩy cho ác anh em ơi 29 máu ui cái tầm này bây giờ nó lên được gọi, gọi gọi là cái cái tầm 30 máu rồi anh em ạ <laughs> đẩy bây giờ nó tầm lên 30 rồi chứ nó không còn là mười mấy với 20 nữa đâu kinh khủng quá anh em ơi rồi giáp thép thì đứng tụm lại một chút để lấy cái hiệu ứng giáp thép anh em nhá Ok Giáp thép thì đứng tụm thôi anh em ạ Không là nó phí cái giáp thép à Cứ giáp thép thì cứ tụm lại một chỗ là, ok Rồi Vãi cứt thằng này lên level 8 kẹp thương một lần Ở trong bộ này Để làm cái gì Hay là không có slot gì tự nhiên ra một con lần 2 sao là <laughs> áp luôn cho vào luôn nhỉ Ảo rồi đấy ảo thật đấy bạn ơi lần này tớ trả thù lại có được không trầu quá anh em ơi bọn này nó trầu thật sự vẫn thua anh em ạ ui một cô lần nó, nó nó khỏe nữa chứ khỏe thật đấy tôi giết được con nào hay con đấy heo vẫn sống được ơ kìa vẫn ăn này vẫn ăn này anh em này vẫn ăn này vẫn ăn này Ui, lại gọi ra thêm con nữa Hay quá Ôi rồi ôi lại gọi ra con phô lần làm cái gì không biết Nhưng mà vẫn ăn anh em ơi Đấy cái bộ này nó khỏe mà Cái vấn đề nó chính là cái giáp thép đấy anh em Có giáp thép vào ấy Nhưng cái con đệ xung quanh nó cũng được cộng giáp anh em ạ à. Ngoài ra ấy, thì cũng trừ giáp của đối thủ luôn Đấy Ở ở cái cái món cam ấy Chúng ta lấy cái giáp thép Giáp cuối thì chúng ta còn được cộng cái gì nữa Cộng cả tốc đánh nữa Cho những cái con xung quanh Lấy cái món đồ đấy ở trong cái đội hình này nó rất hợp lý luôn Đồ đồ này mấy cái đồ đam này là phế không dùng đến Chứ đội hình này không dùng đồ đam anh em ạ ở thằng kia quyết luôn đấy hả Vậy <laughs> thằng hay chơi chơi cái kiểu gì mà gặp tôi rồi quyết luôn vậy Ức chế à Có phải không <laughs> Có phải thế không nhở Tôi, tôi cảm giác như là ức chế lắm ấy đây này anh em nhìn này Cả cái thằng này nữa nhá Thằng này gặp tôi cũng bức chế lắm đây Tôi có hai con unicorn nó hồi máu anh em ạ à. Sau đó lại một đống giáp thép ở đây nữa Anh em nhìn xem Heo nó đẻ nó gọi đệ liên tục Đấy Cả con cây nó cũng gọi đệ nữa Nhưng mà thằng này nó có cái con con con gấu mết nó clear Mày đấy May cho cậu ấy may cho cậu là tớ mới có hai con mèo à mới có một con mèo thôi nên là mấy cái con clay này là đánh vào giáp rồi không thấm anh em ạ <clears throat> tí nữa phải hai con mèo hai sao vừa có đam lại vừa đẩy được kinh mấy cái thằng lai thì bây giờ thì chúng ta không ăn được đâu <clears throat> giá bảo xanh chưa kìa chơi bít đấy anh em ạ Beat vô lần Nhưng mà bộ này của tôi ăn được beat Yên tâm <clears throat> Bộ này lúc này nó chỉ sợ lai thôi Tí nữa thì nói chung là không ngán bộ nào nếu mà nó đủ Form đủ đội hình Bây giờ chưa form được mắc binh anh em ạ Xong rồi 50 tiền mà roll thôi Cây 3 sao rồi gấu 3 sao hai con heo 2 sao hai con cây 3 ờ, sao hai con Whispersia 3 sao Đấy còn 9 Hunter thì thoải mái đi nhá bạn nhá 9 Hunter này à, mà cái trận này nhá cái thằng này nó có người lùn đúng không nó kích lùn thì nó chết của tôi rồi bởi vì làm sao kích lùn thì cứ bắn vào mấy cái con đệ thôi xác định luôn là kích lùn thì trận này đẩy nó sấp mặt luôn 22 máu đi luôn không đấy anh em thấy chưa vớ vẩn đi luôn này vớ vẩn đi luôn này ui rồi đúng thật luôn anh em ạ à. ôm 50 tiền chết luôn mà chín hunter tự tin thế chín hunter nó chỉ ăn được những cái bộ khác thôi nó không ăn được bộ này đâu anh em ạ rồi ờ, từ từ đã nha anh em nhá. Thêm cây nữa. Hai con cây nữa thôi anh em ạ. À. Hai con Whisper Seer thôi. và chúng ta sẽ có hai con ba sao. <clears throat> cái trận đấu này tốc độ đẩy nó kinh khủng lắm anh em ơi anh em nhìn kìa mới ra 25 rồi đấy trường ra 30 25 bay hết màu rồi đấy, còn những cái nhà trụ lại là những cái nhà mà tương đối khỏe có thằng vừa lấy nó đẩy một phát đẩy 39 vào nhưng mà đấy là tôi còn chưa mắc binh đâu tí nữa mà tôi có hai con heo nhá hai con heo hai sao hai con whisper ba sao đấy kết hợp với cả hai con gấu hai con gấu hai sao nữa thì tôi nghĩ là 50 máu nó là quá là bình thường <laughs> tôi nghĩ là như thế đây rồi sắp thép anh em ơi chắc chắn là <clears throat> ok anh em nhá tiếp rồi <clears throat> bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh Bây giờ là chúng ta phải đánh là đánh cho late game chứ không phải là đánh ở trong cái thời điểm hiện tại đâu. Đánh là đánh cho late nha anh em nhá, late game đấy. Nên là không có xả tiền quá gắt ở giai đoạn này được. Qua cái giai đoạn mà xả tiền nhiều để đẩy người ta đi rồi anh em ạ. Bây giờ là những cái nhà còn lại là những cái nhà rất khỏe. Chúng ta phải có tiền để chúng ta form đủ bộ. Không xả tiền gắt giai đoạn này anh em nhá. Có thể là thua hoặc thắng thôi bởi vì bây giờ cái cái tầm này nó lên cái tầm mà khỏe hơn ấy thì nó sẽ phải mất một thời gian đấy những cái đội hình còn lại là những cái đội hình rất mạnh <clears throat> nó sẽ phải mất một thời gian để tôi form được con heo con con heo hai sao hai con và con Whispersia lên ba sao hai con đấy ngoài ra thì cũng phải có mèo nữa mèo cũng phải lên được nói chung là mèo không lên được ba sao thì ít nhất cũng phải hai sao hai con hai sao nên là cái tầm này ấy, thì thôi thì cũng chấp nhận thôi anh em ạ con này bây giờ nó khỏe rồi, không ăn được đâu đấy thậm chí là cái thằng ri không không kia nó còn cắt chuỗi được ở cái thằng bít kìa khỏe chưa đấy 9 mét luôn nhưng cái tầm này chưa ăn được đâu đấy, bình tĩnh thôi đây rồi u uh, đây một con nữa u uh, trứng này đập cho mèo luôn Đập mèo anh em ạ Whisper Seer tự ra rồi anh em ơi Đập trứng làm gì đâu U uh, lại heo này Cho một con Whisper Seer nữa Gấu Ok một con nữa thôi Một con nữa thôi Một con nữa Đây rồi anh em ơi Đùa đấy hai con ba sao Ồ Đây rồi anh em nhá Đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi Quá tuyệt vời anh em ạ Rồi Ui mà gặp thằng này cũng không ăn thua <laughs> gặp thằng này không ăn thua anh em ạ chưa chưa chưa chưa chưa vẫn phải còn một cái bước chuyển nữa mới ăn được cái thằng này ừ, thằng này thì nó to quá vào phát nó xoay quạt phát là bay màu rồi cả đội hình rồi ừ. Bây giờ cho hai con heo vào thì cũng được Đấy, hai con heo uh, hai sao. <clears throat> Nhưng mà tôi muốn kiếm một con gấu nữa. Tôi muốn kiếm một con gấu nữa anh em ạ. Tạm thời chấp nhận là sẽ bị cái thằng mết nó đấm nhá anh em nhá. Chúng ta giữ cái đội hình ở đây đâu. Tạm thời chấp nhận là thằng mết nó đấm tôi. Đấy, thằng mết nó, nó, nó, nó đấm được này. Đây rồi, có cái món đồ rồi anh em ạ. Găng tay Kira Hợp lý Đấy bây giờ có găng tay Kira nó hợp lý rồi Găng tay Kira thì nó sẽ không cần con rơ so nữa đâu ừ. <clears throat> Rồi Ok Thôi được rồi Cái đoạn này thì chúng ta lại đánh bình tĩnh thôi 51 máu anh em ạ Cứ bình tĩnh Bởi vì đối thủ mạnh lắm Chưa chưa ăn được đâu Đợi một chút Đẩy cái từ nào hay từ đấy thôi Đẩy cái từ nào hay từ đấy thôi anh em ơi Ok Thực ra khó mà có thể đẩy được Tôi nhìn là tôi biết cái con xe cái Lancer lên hai sao rồi ấy Full đồ á Bây giờ muốn ăn được ấy Thì chúng ta sẽ phải chuyển một cái đội hình mà vừa ăn bit lại vừa ăn được cái cái cái bọn 9 mét đấy rồi ok tôi bỏ con này đi nhá tôi sẽ pick vào những cái con sâu những cái con bọ ở trong này đây rồi chúng ta chuyển dần sang insect anh em nhá bây giờ chỉ có insect thôi chân lý rồi insect đánh về late game Ok Insect thì tôi sẽ bỏ con so ra <clears throat> Tôi bỏ luôn cả con con con Unicorn đi Đấy Rồi cho um, heo vào Của level 9 nữa thêm một con heo 2 sao Thêm một con heo 2 sao và thêm uh, hai uh, con con con Insect Thế là chơi được Hoặc là thêm một con gấu Thêm một con gấu 2 sao nữa Vào trong đội hình Để đánh nhau với cái nhà 9 ừ, mét Tấm này chắc là anh em sẽ không được nhìn thấy những cái pha đẩy kinh khủng nữa Khó à. <laughs> Cái đoạn hay nhất ở trong cái bộ này nó chính là cái giai đoạn giữa game Đẩy rất nhiều máu luôn Tầm này người ta đẩy tôi này u ôi chết rồi Thôi phải kiếm insect thôi anh em ạ Không là toang đấy Đây rồi u vừa đủ luôn Ok Thế là bây giờ tôi sẽ bỏ cái con so ra kẹp hai con heo vào lên chín nó kẹp thêm được con uh, có thể là hai con heo luôn cũng được bỏ con gấu à chứ bây giờ bỏ gấu à bởi vì gấu bây giờ mới có một con ấy kẹp hai con heo vào tính toán làm nào để nó mạnh nhất Thực ra nếu mà chơi mèo heo ấy Với những cái đội hình như kiểu Hunter các thứ thì vẫn ngon anh em ạ Nhưng mà đây nó là bọn beat này Đây nó là cái bọn uh, bọn bọn bọn 9m Nên là chúng ta không chơi mèo heo đơn thuần được nữa Mà sẽ phải kẹp insect Đây rồi Lấy cái quả trứng anh em nhé Tôi sẽ lấy trứng Co vẫn sẽ là con cây Witbersia Nhưng mà lấy trứng Ok này chỉ bỏ được con ờ, một con mèo đi hoặc là con gấu thôi Như này được không Mèo ấy Nó phải lên 3 sao cơ Nó mới có đam anh em ạ Mèo tầm này bây giờ yếu rồi Nhảy nó có mất bao nhiêu máu đâu Chúng ta thêm hiến tế Thêm bit vào ngon hơn anh em ạ Tôi giữ lại con gấu bởi vì nó có bộ bit mà những cái con đệ nó gọi ra Những cái con triệu hồi ấy Nó được hưởng cái bộ bit Nó vẫn được hưởng cái cái cái 15% ờ, đam của bộ bit Ui Ui Anh em ơi Ui rồi ôi anh em ơi Nhìn cái rau này trông có vẻ đau lắm Ui rồi ôi cái Lancer đấm đến bao giờ Anh em nhìn kìa Hỏng rồi, tôi lên được cái chấn phái của con Whisperseer mà Ui rồi ôi, quả này không biết là có phải 50 máu không Trông đau lắm 40 máu đi luôn à À <laughs> Đối thủ như là trước khi bay màu cũng kịp kêu lên những cái tiếng kêu cuối cùng Đã kịp thốt lên À sau đó thì cũng bay màu <laughs> Quá kinh khủng anh em ạ Thế thì xong rồi anh em ơi Thế thì xong rồi còn gì nữa rao này thì làm sao mà 9 mét này nó ăn được tôi Khó rồi <clears throat> Xong rồi đấy Đồ dồn cho heo với cả cho cây thôi Xong rồi anh em ạ 9 mét không có cái cửa ăn được đâu Bởi vì bây giờ tôi có hai hiền tế ở trong này này hai con hai con heo hiền tế Cặp heo cặp mèo hai con Gitposia luôn Đỡ làm sao Ui hiến tế ấy, cho chết ấy, biến ra insect đấm chết luôn Xong rồi bạn ơi Làm gì có cái cửa nào Ui rồi anh em nhìn nó đầy cung khiếp đấy Không ít đâu anh em ạ à. 13 máu thì chắc khả năng đi Ui <laughs> rồi anh em ơi nhìn kìa Đâu có ít Đâu có ít Đâu có ít Đâu có ít đâu Ui rồi ôi Tôi còn đang định lên 10 chứ Quá wow, căng thẳng anh em ạ 24 máu ra cuối cùng <laughs> Chơi với 9 mét không thể clear được luôn Còn cái ông top 2 chơi beat <laughs> Ôi ôi gặp cái quả 40 máu anh em ạ à. <clears throat> Không nghĩ là cái rau đấy có thể bay màu luôn ý 40 máu là một lửa số máu Mà cái rau đấy tôi đẩy cho 49 máu luôn Tức là 50 máu là chỉ còn một máu thôi Nếu mà có 50 máu thì chỉ còn một máu để sống rau đấy Hy vọng là sau cái clip này tôi sẽ được nhìn thấy những cái live up siêu đẻ trong lanh anh em nhá Tôi hy vọng cái điều đấy xảy ra để cho cái bọn cô lần nó bớt đi Chứ còn tôi thấy dạo này cô lần nó nhiều quá nên là Đấy <laughs> anh em nhá, nên là tôi sẽ cố gắng là